với rất là nhiều mẫu mã và giá cả cho các bạn có thể lựa chọn thì ờ, đầu tiên đây bếp số 1 hiệu Paloma model bếp là IC330SB bếp mặt men đây chống xước và chống chày giá 1,6 triệu bếp số 1 ở trên là bếp số 2 giá 1,9 triệu hiệu Paloma model là IC330SB bếp này có ờ, công tắc rang chiên thoải mái giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo bị ờ, lửa tắt đây bếp số 2 thì giá 1,9 triệu ở trên là bếp số 3 giá 2 triệu hiệu là Rinnai model là KR560L bếp này cũng có ờ, công tắc rang chiên thoải mái đây bếp số 3 mặt chán men chống xước và chống chày bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu Paloma Ê, hiệu các bạn hiệu Rinnai model là VH56BL mặt chán men bếp số 4 giá 1,7 triệu tiếp theo là bếp số 5 giá 2 triệu đây hiệu Paloma model là IC330SB mặt chán men bếp này cũng có công tắc rang chiên thoải mái bếp số 6 giá 1,6 triệu hiệu là Rinnai model là KGE31NSBL mặt chán men đây giá 1,6 triệu bếp số 6 đây là bếp xây ở trên là bếp số 7 giá 2,9 triệu hiệu bếp là Paloma model là ICS37K bếp này cũng có ờ, công tắc rang chiên thoải mái đây tiếp theo là bếp số 8 giá 2,2 triệu hiệu Paloma model của nó là IC800B đây biết số 8 giá 2,2 triệu tiếp theo biết số 9 giá 2,6 triệu hiệu Paloma model là ICN86B đây là bếp nút nhấn đây mặt tráng men bếp số 9 giá 2,6 triệu bếp số 10 giá 4,7 triệu hiệu Paloma model của nó đây IC360WA đây là dòng bếp uh, full chức năng đây đây là tính năng uh, nấu cơm nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây là có tính năng ờ, chọn nhiệt độ chiên rang xào hẹn giờ có hai bếp nấu đây và tính năng ờ, hẹn giờ bếp nướng đây đây Paloma bếp số 10 giá 4,7 triệu bếp số 11 giá 2,6 triệu hiệu Paloma model bếp là BA N39B đây là bếp mặt trắng men chống xước và chống chày đây số 11 giá 2,6 triệu bếp số ờ, ở trên đây là bếp số 13 giá 2,4 triệu hiệu Rinnai model là KRE M660 FTS bếp này tích hợp rất nhiều tính năng đây đây là chọn rang xào đây chọn gì tổ chiên bên đây là nấu nước sôi nè nấu cơm và nấu cháo nè bếp số 13 hiệu Rinnai giá 2,4 triệu tiếp theo bếp số 14 giá 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC800B mặt trắng men ở trên đây bếp số 15 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma đem là BA 39B đây đây là bếp và ờ, bếp nút nhấn đây mặt dán men chống xước và chợ chống chày tiếp theo bếp số 15 giá 8 triệu <clears throat> hiệu bếp là Rinnai đem bếp là e RTS61AW G10RN đây là bếp có mặt kính cường lực đây chịu nhiệt rất là tốt phụ kiện đi kèm tất cả đều là full inox và bếp này nó full chức năng đây đây hẹn giờ nấu bếp bên tay trái nấu cơm nấu cháo này rang xào nấu nước sôi hâm và chọn nhiệt độ chiên bên đây là nướng tự động và nướng loại thực phẩm đây thì đối với cái dòng bếp này các bạn lưu ý là chúng ta phải có đặt nồi lên trên bếp thì lửa nó mới cháy được đây bếp số 15 giá 8 triệu bếp số 16 giá 4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là S650 VGAS bếp mặt uh, kính cường lực đây full chức năng full inox đây chọn nhiệt độ chiên nấu cơm nấu cháo rang xào hẹn giờ ờ, hẹn giờ cả hai bếp nấu đây và nấu nước sôi đây đây là tính năng nướng tự động và nướng loại thực phẩm bếp số 16 giá 4 triệu bếp số 17 cũng giá 4 triệu luôn bếp uh, mặt kính cường lực và full chức năng đây là Tokyo ga thì cái Tokyo ga này á, nó chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là nhà cung cấp bếp ga nó sẽ lấy những cái dòng bếp của ờ, Rinnai, Paloma hoặc là của Haman để về tặng và bán cho khách hàng thì đây một cái dòng bếp của Haman đây đây full chức năng hẹn giờ có hai bếp đây chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi hâm rang xào đồ khô à, nấu cơm nấu cháo đi và nướng tự động bếp số 17 giá 4 triệu bếp số 18 giá 4,8 triệu hiệu Rinnai model là RTES66 VCTSB full chức năng đây đây full chức năng bếp mặt kính và cũng full ờ, phụ kiện là full inox bếp số 19 Tokyo Ga thì đây là như nãy tôi nói đó đây là một cái bếp của Rinnai đây là dòng bếp của Rinnai giá 8 triệu đây mặt kính full inox và full chức năng đây full chức năng đây mặt kính còn lật full inox và full chức năng thì đây cũng là cái dòng bếp mà các bạn lưu ý đó, là chúng ta phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được <coughs> đây bếp số 19 giá 8 triệu thì cái con bếp Haman này phía dưới là số 17 đây nó cũng là cái dòng bếp mà các bạn phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được Tiếp theo là bếp số 20 giá 4,8 triệu hiệu Rinnai model là S660 VGAS đây mặt kính cường lực đây phụ kiện đi kèm tất cả đều là full inox <coughs> và nó full chức năng đây thì hầu hết những cái dòng bếp ờ, ga của thị trường ờ, nội địa Nhật á nó đều có thiết kế là có bếp nướng này rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là chúng ta vệ sinh đây thì khi mà các bạn quý bên bên cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng một gói quà tặng đó là gồm một bộ pin sạc để các bạn có thể ờ, sử dụng nó tiện lợi hơn tiếp theo là bếp số 21 đây là cái dòng bếp từ hiệu Toshiba giá 3,5 triệu nếu mà các bạn mà thích mà các bạn có nhu cầu muốn nấu nhanh á, thì các bạn ờ, nên sử dụng những loại bếp từ này nhưng mà cái dòng bếp từ này á, thì nó chỉ thích hợp nấu những cái món nước thôi như là như là nấu canh hoặc là nấu lẩu á chứ mà các bạn sử dụng nó để mà chiên hoặc là xào á thì nó sẽ không ngon mà bếp ga được đây dòng bếp từ hiệu Toshiba số 21 giá 3,5 triệu tiếp theo là bếp số 22 đây là một dòng bếp của Haman đây là dòng bếp ga âm đây nó có ba bếp đây ba bếp nấu đây đây là hàng trưng bày đây là bếp trưng bày đây là cái dòng con bếp là chưa có qua sử dụng á đây là bếp còn mới 100% phần trăm giá 8 triệu đây hàng trưng bày đây thì vừa rồi tôi đã giới thiệu một số ờ, bếp bên cửa hàng chúng tôi á các bạn xem và tham khảo mà các bạn thích một bếp nào á thì các bạn cứ ờ, để lại ờ, bình luận hoặc là liên hệ qua số điện thoại bên cửa hàng chúng tôi á, là 0909306149 các bạn chỉ cần uh, đây liên hệ qua và đó cái mã số bếp này sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi họ sẽ kể hình chi tiết chi tiết nhưng mà tư vấn cho các bạn thì giờ tôi sẽ ờ, đến, đến con bếp chính của ờ, cái video lần này đây là một con bếp có hiệu là Rinnai đen của nó là NTE 56CL đây là cái nội thất phía bên trong của bếp này.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 cái tính năng này tại nhà các bạn các bạn nên lựa chọn sử dụng những cái nồi mà nó có cái đế dày các bạn không có nên sử dụng những cái nồi đế mỏng vì nồi đế mỏng nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua nó sẽ làm nguội đi cái đế nồi chúng ta thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động một cái mức từ 200 cho đến hai trăm rưỡi thôi bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra là được thì á, cái quay cảm biến ở giữa này ở cái điều kiện á, bình thường á, nhà sản xuất họ họ thiết kế á, thì nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì đối với những bạn mà chúng ta hay chế biến những món rang xào á, thì chúng ta sẽ cần những cái nhiệt độ cao nên là khi mà các bạn ờ, hiểu cái nhiệt độ nó sẽ vượt quá cái mức là 250 độ đó thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại nên nó sẽ rất là bất tiện nên nhà sản xuất á, họ cũng có thiết kế những cái dòng bếp á, nó sẽ có một cái tính năng để mà rang xào khi mà các bạn cứ vào tính năng nó lên á thì nó sẽ chuyển nhiệt độ đây từ hai trăm rưỡi lên được đến 300 độ thì nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang xào rang hoặc là chiên xào của chúng ta thêm dùng một chút nữa nhưng mà cũng không được có bao lâu đâu <laughs> rất là bất tiện nên là vì để khắc phục vấn đề đó là bên cửa hàng chúng tôi á, đặc biệt á, và duy nhất có phân phối mỗi công tắc rang chiên đây thiết kế đây thiết kế mỗi công tắc rang chiên đây là công tắc rang chiên bên cửa hàng chúng tôi thì với công tắc rang chiên này á, các bạn sẽ có thể chiên xào rang thoải mái luôn mà không ra vấn đề là nó sẽ bị tắt lửa các bạn chỉ việc gặt vào bên tay trái như này đây gặt bên trái là chúng ta sẽ mở cái chế độ đen lên đen chiên lên và gặt gặt bên tay phải là để ta là để tắt đây bên phải tắt và bên trái là mở đây thì cái công tắc này á nó là độc quyền bên cửa hàng chúng tôi mới phân phối thôi hiện tại trên thị trường á, vẫn chưa có chỗ nào có cái công tắc này đâu để cho các bạn có thể ờ, chiên rang thoải mái không lo bị tắt lửa đây cả hai biết đã tự động giảm nhỏ hơn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên trái của tôi đây là 260 đây và bên phải của tôi là 250 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến á nó tiếp xúc lại với nồi nó sẽ cho chúng ta cái hiệu khác nhau đây biết bên trái nó khóa ra đây cho chúng ta giờ, nó thì đối với dòng bếp ga này á <clears throat> khi mà các bạn sử dụng á nó sẽ hao pin hơn là bếp ga Việt Nam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 khi mà các bạn sử dụng cho bếp ga Nhật nó rất là kém thì ờ, bên cửa hàng chúng tôi á cũng có hỗ trợ đây bán sạc ờ, pin đây bán những cặp pin đi theo bếp như thế này đây là cặp pin đi theo bếp với dòng pin này các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng 5 tháng thì bên cửa hàng chúng tôi cũng có bán hỗ trợ với giá 50 ngàn thôi cho những bạn có nhu cầu các bạn muốn sử dụng pin đây cả hai biết đều đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây đây công tắc thì vẫn còn mở còn để mà khắc phục vấn đề về pin á như ban nãy tôi đã nói á, khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi này các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là một cái bộ pin sạc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 chúng ta cố định lò xo lại để khi mà cho vào sử dụng á, sẽ không sẽ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động vẫn bình thường thì à, bên hông bếp á, tôi sẽ lên sẵn một cái đầu dây chờ để cho các bạn có thể cắm vào cắm sạc vào để mà chúng ta có thể sạc pin đây đầu chờ bên hông bếp đây